hiện giờ các nghiên cứu vẫn đang được uh, tiến hành để uh, có một cái uh, câu trả lời cụ thể chính xác là virus này có gây nên đột biến trên bộ gen người hay không nhưng mà các kết quả cho tới hiện nay thì cho thấy rằng virus này không có khả năng gây đột biến trên bộ gen của người thì uh, để hiểu hơn được cái điều này thì chúng ta phải hình dung được cái uh, con đường xâm nhiễm phát triển của virus này thì nó khác với virus uh, HIV virus HIV khi chúng xâm nhiễm thì chúng sẽ đưa cái bộ gen của virus xâm nhập vào cái bộ gen của người chúng ta thì khi mà à, chúng ờ, đưa cái bộ gen của nó vô cái ờ, bộ gen của chúng ta thì thì ờ, có thể uh, randomly uh, chúng bất hoạt một số cái gen của của chúng ta hoặc là làm đột biến một số gen của của chúng ta nhưng cái virus uh, này nó không có nó không có ờ, khả năng nó đưa cái bộ gen của nó vào trong cái bộ gen của, của chúng ta và hầu hết cái con đường xâm nhiễm sinh sản của chúng chúng không có xâm nhập vào trong nhân của tế bào của chúng ta nên cái ờ, cái viễn cảnh mà virus này ảnh hưởng lên cái đột biến gen của chúng ta đó là rất là thấp và mình nghĩ là không nên ờ, quá lo lắng về cái vấn đề này